các bạn, chào mừng bạn đã quay lại với kênh của Phạm Hương Hoàng Hôm nay Hoàng sẽ chia sẻ với bạn một chủ đề đó là Nên đầu tư chứng khoán ngắn hạn hay là đầu tư dài hạn Ok, đây là một trong những câu hỏi mà cực kỳ cực kỳ phổ biến nhất của những người mà tham gia vào thị trường chứng khoán của những người bước chân vào đầu tư chứng khoán đúng không? Và vậy bây giờ mình nên đầu tư ngắn hay đầu tư dài? Mình kiếm tiền nhanh hay là có phải mình đầu tư dài là mình kiếm tiền chậm không? về thực tế cái việc mà lựa chọn đầu tư ngắn hạn hay dài hạn nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái mục đích của mình và cái nguồn vốn của mình và cái thời gian của mình và cái sở thích của mình nữa sẽ có những người thích đầu tư dài hạn để đó rồi đi làm việc khác nhưng mà cũng có những người á họ thích đầu tư ngắn hạn thôi thích một là kiếm tiền nhanh còn không thì mất cũng nhanh để rảnh còn đi làm việc khác kiểu kiểu vậy đúng không và trong clip này trong video này hãng sẽ chia sẻ với bạn một số cái tiêu chí khác nhau và một số cái sự phân biệt khác nhau giữa ngắn hạn và dài hạn và mình sẽ xem là mình đầu tư thế nào cho phù hợp ha nếu đây là lần tiên xem video này nhớ đăng ký kênh và bấm nút chuông nha ok đầu tiên sự khác biệt giữa ngắn hạn và dài hạn nếu mà mình đầu tư dài hạn đó về cái phương diện bảo toàn vốn và lợi nhuận thì những cái người mà đầu tư dài hạn mình sẽ hướng đến cái sự bảo toàn vốn ưu tiên là cao hơn và mình luôn nắm giữ cổ phiếu chọn thời điểm thích hợp thì mình mới bán đó và khi mình đầu tư dài hạn thì một cái ưu tiên tiếp theo nữa đó là lãi suất kép lãi suất kép dài hạn lợi nhuận một lần lợi nhuận một lần ưu tiên hàng đầu của những người đầu tư dài hạn là lợi nhuận sinh ra từ lãi suất kép từ cái việc mà nó công ty làm ăn tốt càng lúc giá trị nó càng tăng tiền nó càng tăng đó và trung thành với ít mã nếu mà mình đầu tư dài hạn thì mình đầu tư ít mã mình không đầu tư quá nhiều mã tại vì quá nhiều mã mình sẽ không kiểm soát được hết vừa phải ít mã thôi thì mình còn có thể kiểm soát được lâu lâu mình vào mình ngó một cái cập nhật tin tức nó sẽ kịp thời còn nếu mà mình đầu tư nhiều mã quá mình sẽ không thể nào mình kiểm soát được cái chuyện đó nên việc đầu tư dài hạn mình phải chọn cổ phiếu cực kỳ kỹ càng còn nếu ban đầu mà mình chưa dành chọn cổ phiếu thì mình có nên đầu tư dài hạn không đúng không rồi tiếp một thứ nữa cái này thì có thể có người có người không đó là khi mà những người đầu tư dài hạn đó, đầu tư với một số vốn số tiền lớn thì những lúc đi họp cổ đông đồ này nọ họ sẵn sàng họ nghiên cứu họ sẵn sàng họ đưa ra ý kiến chứ hội đồng quản trị là ê tôi thấy cái mặt hàng này như này kia như kia đề xuất ý kiến đóng góp để thúc đẩy để cái giá trị công ty lên để cái giá cổ phiếu lên còn đầu tư ngắn hạn thì sao ngược lại đầu tư ngắn hạn thì cái đầu tiên quan tâm đấy là rủi ro và đầu tư ngắn hạn họ thường gọi là ít quan tâm nhất đến rủi ro và mục tiêu cuối cùng của đầu tư ngắn hạn là thu lại lợi nhuận một cách nhanh chóng và lợi nhuận một lần ở đây không đầu tư ngắn hạn thì không gọi là ý định đầu tư lâu dài cái gì cả mình chỉ gọi là mua mua gọi là T3 hoặc là một tuần về là lời là bán ngay và lỗ cũng bán ngay chớp mắt rất nhanh chóng và tiếp theo là mình nhảy liên tục đầu tư ngắn hạn thì nhảy liên tục giữa các cơ hội giữa các cơ hội nhảy liên tục khi mà thấy cổ phiếu này không có giá trị không thấy nó tăng hay nó bị giảm là lại nhảy sang cơ hội khác liên tục liên tục liên tục và đầu tư theo kiểu nhanh gọn như vậy nên chỉ quan trọng là tăng giảm thôi chứ không quan tâm đến là đóng góp giá trị cho công ty hay gì gì gì là không có cái phần đó vậy bây giờ câu trả lời chính nên đầu tư ngắn hạn hay dài hạn bây giờ đúng không hai loại hình đầu tư này nó đều có những ưu nhược điểm khác nhau thật ra nó còn có một loại hình thứ ba nữa ví dụ ngắn hạn là trong vòng t cộng ba hay một tuần hay cùng lắm là một tháng còn trung hạn là từ 3 đến 6 tháng còn dài hạn là trên một năm kiểu kiểu vậy thì cái trung hạn sẽ nói là một clip khác còn bây giờ mình đang nói phân biệt rõ ràng giữa ngắn với dài à, quay lại cái của mình không có một cái đáp án nào gọi là mang tính chính xác tuyệt đối cho cái việc mà mình nên đầu tư ngắn hạn hay dài hạn thì cái này á nó phải xem lại là con người của mình bạn có sẵn sàng chấp nhận rủi ro sẵn sàng đối mặt với thất bại không và bạn có muốn mọi thứ nó nhanh chóng nó ào ào ào à không bạn xem con người bạn nó có những cái đức tính không kiểu sẵn sàng chấp nhận rủi ro mạo hiểm này có thể chịu đựng được thất bại này muốn mọi thứ phải nhanh phải nhanh để tiết kiệm thời gian kiểu kiểu vậy bạn có những tính chất đó không đó và anh nhớ nhé nhược điểm của đầu tư ngắn hạn đấy là rất rất rất dễ là mình lỗ sạch tiền lỗ nhiều tiền đó chứ không phải đùa đâu nếu mà mình chọn sai thời điểm và hầu như trong ngắn hạn á vẫn có những thời điểm có thể đánh ngắn hạn được nhưng đó là khi thị trường lên còn khi thị trường đi ngang và thị trường đi xuống thì cái đó cực kỳ nguy hiểm không đùa đâu cực kỳ nguy hiểm à. khi giá chứng khoán mà cao á, thì cách thức đầu tư của ngắn hạn thì dễ rồi mình cứ mua xong rồi giá cao lên cái mình bán rồi giá thấp thì mình cũng bán thì vì giá thấp là mình lỗ là mình bán cắt lỗ còn giá cao mình bán mình bán chốt lời đó là nếu mà để trả lời được câu hỏi có nên đầu tư ngắn hạn không thì hãy hỏi bản thân bạn có ba cái yếu tố đó không à, à, khả năng chịu đựng rủi ro này rồi à, có dám chấp nhận thất bại có muốn mọi thứ nhanh không chưa tính đến những cái yếu tố khác kiến thức đồ này nọ là chưa tính tạm thời mới là bản thân con người mình bản thân con người mình ok vậy rồi dài hạn thì sao dài hạn là mua giữ thì mình có kiên nhẫn không kiên nhẫn có là có ở trong con người mình không mình có bận những cái việc khác không nếu mà mình bận những việc khác thì mình đầu tư dài hạn không thể được mình không có thời gian không thời gian nhiều đó kiên nhẫn này rồi mình có thời gian hay không này rồi à, hai cái yếu tố đó hai yếu tố đó là hai yếu tố cơ bản nhé hay là mình có thích an toàn không mình thích an toàn đầu tư dài hạn cũng là một trường phái những người thích an toàn ba yếu tố đó có kiên nhẫn không mình có đủ kiên nhẫn để đợi cả năm không mình có thời gian không và mình có thích cái sự an toàn nếu bạn có người là có những cái xu hướng nó nổi trội thì bạn có thể phù hợp đầu tư dài hạn à, ưu điểm của đầu tư dài hạn là lợi nhuận thường nó sẽ bền vững nó sẽ an toàn mình đầu tư vào những công ty mà đầu ngành và nó có xu thế phát triển ví dụ như sữa Vinamilk đầu ngành nó sẽ tiếp tục đầu ngành một vài năm nữa nếu mà không có cái gì mà. tại vì nhiều khi á một công ty nó đầu ngành nó có thể bị lật bởi một cái biến động ví dụ như là biến động về ứng dụng công nghệ hay gì đó nhưng mà cái ngành sữa khi mà nó chưa có những cái biến động mạnh về công nghệ thì nó sẽ thay đổi cái sản phẩm sữa cái đấy chưa có gì gọi là đặc sắc tới mức mà có thể gọi là lập được một công ty đầu ngành còn nếu mà những ngành khác mà như kiểu ngành công nghệ là khác công nghệ là cực kỳ khác hay là sinh học là cực kỳ khác những ngành mà nó ra một cái sinh học mà hay gì đó nó có thể gọi là chiếm cái vị trí đầu thì cái đó là rủi ro còn nếu mà mình cứ chắc cú vào những công ty như Vinamilk đồ thì mình đầu tư dài hạn được ok bây giờ hoàng sẽ nói thêm một tí về đầu tư dài hạn là đầu tư dài hạn mình thường nhá, thường ít nhất là một năm còn không thì sẽ phải 3 đến 5 năm và mình đầu tư với một cái chiến lược chậm chắc và mình có thể mua những cái thứ ngoài cổ phiếu mình có thể mua trái phiếu hay là những cái sản phẩm khác của cái công ty đó đó vậy đầu tư dài hạn cần lưu ý những điều gì mình cần lưu ý những thứ sau đầu tiên là quản trị vốn này tại vì mỗi trường phái đều mỗi trường phái đầu tư là có những cách quản trị vốn khác nhau và mỗi người lại có số tiền khác nhau mỗi người lại có số tiền khác nhau và khi mà mình tham gia thị trường á, kinh nghiệm của mình lại cũng khác nhau nữa nên là mình sẽ hình thành cái tư duy quản trị nó tức là hình thành cái tư duy mà để đầu tư nó cũng sẽ hơi khác nhau một tí nên gọi là đầu tiên là quản trị được vốn ví dụ mình chọn như lúc nãy rồi có nói là từ gọi là ít công ty thôi thì có thể 3 hoặc 5 công ty sau đó mình chia tiền của mình như thế nào gọi là quản trị vốn mình chia là 5 phần bằng nhau thì mình đầu tư cho 5 công ty hay mình thấy công ty nào mạnh hơn công ty nào yếu hơn mình chia cái phần công ty mạnh hơn thì mình nhiều hơn một chút công ty yếu hơn thì mình bỏ ít ít hơn một chút đó tại sao tại sao lại nói mạnh tại sao lại nói kỹ tới cái quản trị vốn tại vì thị trường biến động là cái điều mà không ai có thể dự đoán được và mình không thể biết chắc chắn 100% là một năm, 3 năm hay 5 năm sau cổ phiếu công ty mình mua nó sẽ ra sao cả nên mọi cái phương pháp, mọi công cụ, mọi cái chỉ báo nó chỉ mang tính chất tương đối thôi vì vậy việc bạn phải quản trị vốn và lập kế hoạch giảm thiểu rủi ro thì cái này là trong những video trước là cũng có nói khá là nhiều rồi ha và mình không nên đứng núi này trông núi nọ nha mình đặt tiền mình mua cổ phiếu đó là ok rồi mình cất là mình đi làm chuyện khác của mình chứ mình khi mà mình nhìn sang ngắn hạn thị trường tăng một cái mình thấy trời ơi nó có lời kìa trời ơi sao mình mua cổ phiếu này nó chẳng tăng gì cả như vậy thì mình không phù hợp đó và nhiều khi là mình lại nó mình vừa mua cả tháng cái đấy nó hơi hơi giảm cái mình thấy lo quá mình lại bán mình mua cổ phiếu khác xong rồi quay quay lại nhìn lại hết năm thấy ủa sao nó giảm có hai tháng xong rồi nó tăng dữ vậy đấy là những cái thứ mình cần kiểm soát ở đầu tư dài hạn à, mình có kế hoạch rồi mình có này nọ nhưng mà mình phải kiên định mình phải tin tưởng với cái quan điểm hay cái chiến lược đầu tư của mình vì sao vì thị trường chứng khoán này á 90 đến 95 phần trăm hầu hết là thất bại chỉ có 5 phần trăm là những người là thực sự có lợi nhuận từ thị trường nó không dễ dàng một tí nào nó không dễ dàng một tí nào và điều kiên định điều kiên quyết đầu tiên đây là mình phải có kỷ luật trước khi bàn đến những yếu tố khác thì phải có kỷ luật đầu tư của mình à, khi bạn có kỷ luật bạn sẽ không bị loạn lạc bởi thông tin không tham lam trước những cái miếng format được răng bẫy quá dễ dàng rồi không quá lo lắng về một cái rủi ro mà không có thật cảm xúc là những thứ mà mình phải loại bỏ đi trong quá trình mình đầu tư mọi thứ đều được đo đếm bằng con số bằng kiến thức bằng tư duy bằng gọi là lý tính ha à, và cũng đừng tin tưởng quá mức vào việc chọn giá trị một công ty thực tế là phương pháp của mỗi người nó sẽ mỗi khác và không có phương pháp nào sẽ giải thích đúng hoàn toàn mọi hoàn cảnh thị trường mình phải làm rồi mình thử rồi mình rút kinh nghiệm đó mình làm mình thử mình rút kinh nghiệm chứ mình không có gọi là tuyệt đối chắc chắn rằng là Carslink đúng hay chắc chắn rằng là Philip Fisher đúng mình phải kiểm tra kiểm tra cái kiểu chọn cổ phiếu đấy ở thị trường Việt Nam có phù hợp hay không đó tại sao mà lại vừa nói cái điều đó vì rất là nhiều người hay nói là đầu tiên là phải tìm công ty tăng trưởng cao sổ sách kế toán phải tốt kế hoạch phải bài bản nhưng những công ty như vậy giá cổ phiếu không tăng đó, giá cổ phiếu không tăng không phải lúc nào cũng gọi là tăng trưởng cao rồi sổ sách tốt này nọ là tăng giá nó có cái gọi là nghịch lý báo cáo tài chính báo, báo cáo tài chính rất đẹp nhưng giá cổ phiếu không tăng à tại vì nếu mà báo cáo tài chính cứ nhìn vào báo, báo cáo tài chính nhìn vào tăng trưởng là đầu tư được thì những người gọi là làm bên lĩnh vực kế toán họ giàu hết là họ siêu sao hết rồi đúng không và mình cần rất nhiều các yếu tố khác như là thời điểm tham gia thị trường này rồi điểm dừng lại này quy tắc mua bán này tùm lum các yếu tố khác nữa ha à, và ok thì uh, bạn muốn tìm hiểu thêm những quy tắc khác hãy bấm cái đường link ở dưới và có đẹp cái link ở dưới rồi nếu bạn thấy clip này hay những comment thanh và lưu hành chia sẻ nó xin chào